Đại sư Liên Hoa Sinh tiết lộ cách hóa nguy thành an trong thời mạt kiếp. Theo truyền thuyết, Đức Phật Thích Ca từng nói Đợi ta nhập Niết Bàn 12 năm, sẽ có một người trên vạn người xuất hiện tại vùng Tây Bắc Ấn Độ và được sinh ra từ trong đóa hoa sen. Và người được sinh ra từ đóa hoa sen đó chính là Đại sư Liên Hoa Sinh nổi tiếng trong lịch sử. Người đời từng nói nếu không có ngày ấy, sẽ không có Phật giáo Kim Cương Thừa của Tây Tạng ngày hôm nay. Tuy nhiên, vào một ngàn năm trước, Liên Hoa Sinh Đại Sư bỗng dưng có linh cảm về một điều khủng khiếp sẽ xảy ra. Ông được nhìn thấy những gì sẽ xảy ra với tương lai loài người. Vì vậy, Ngài đã để lại cho hậu thế một dự ngôn về thời mặt kiếp. Sự xuất hiện của những con chim sắt khổng lồ bay trên không trung hay ngựa sắt phi nước đại trên mặt đất. Đại sư đã không gọi tên đó là thời kỳ tiến bộ khoa học kỹ thuật mà ông gọi đó là thời đại của ma thuật. Không chỉ có vậy, nó còn đi kèm với bệnh dịch và lũ lụt toàn cầu, khủng hoảng lương thực thường xuyên. Và chúng ta cũng đang thấy rõ những điều này đang thực sự diễn ra. Từ dịch Covid bùng phát vào cuối năm 2019, lũ lụt tại Trung Quốc, những trận động đất khủng khiếp, chiến tranh Nga và Ukraine vào đầu năm 2022 kéo dài cho đến tận ngày hôm nay. Phải chăng những gì Đại sư Liên Hoa Sinh nói từng điều, từng điều một đang dần trở thành sự thật. Có phải nhân loại sẽ thực sự phải rơi vào kết cục bi thảm vào thời mặt kiếp? Có cách nào để giải trừ những tai họa này hay không? Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Đại sư Liên Hoa Sinh, Ngài là ai? Trong Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, đường Tam Tạng cùng ba đồ đệ đi về phương Tây. Trên đường đi tiêu diệt rất nhiều yêu ma quỷ quái làm hại chúng sinh – Mặc dù những câu chuyện này nghe có vẻ kỳ diệu, nhưng thực tế, Đường Tam Tạng là nhân vật có thật trong lịch sử thời đường, với nguyên mẫu là Đồng Huyền Trang, một nhà sư lỗi lạc. Chỉ 100 năm sau, khi ông lên đường về phương Tây, có một nhà sư khác cũng tiếp bước ông, nhưng hành trình của nhà sư này được đánh giá còn hơn cả nhà sư Huyền Trang. Đó là Liên Hoa Sinh, một đạo sư đến từ Ấn Độ. Theo Phật giáo, Ngài được gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Quan Thế Âm A Di Đà. Đại sư đã tuyên truyền Phật giáo sang Tây Tạng và sáng lập Tông Minh Mã, một trong bốn tông phái lớn của Tây Tạng và được các đệ tử trịnh trọng gọi là Đức Phật thứ hai. Trong khoảng năm 489 trước công nguyên, tại tiểu vương quốc Ấn Độ, người con trai duy nhất của quốc vương đã qua đời. Cũng trong năm đó, nạn đói và hạn hán hoành hành khắp nơi, hoa màu héo hắt, đất đai cằn cỗi, khiến người dân của cả vương quốc chìm vào bể khổ. Quốc vương cũng bất lực trước tình hình hiện tại, chỉ biết hàng ngày cầu nguyện thần linh thương xót cho thần dân của mình. Quan Thế Âm Bồ Tát lúc bấy giờ không thể chịu được khi thấy chúng sinh đau khổ, nên đã nhờ Phật A Di Đà giúp đỡ. Ngài A Di Đà từ trên cao chiếu xuống tiểu vương quốc Ấn Độ, luồng sáng đỏ rực. Trên bông sen của hồ Liên Hoa xuất hiện một cậu bé 8 tuổi bước ra từ nhị hoa sen. Đó là lý do mọi người gọi ngài là Liên Hoa Sinh. Đức Liên Hoa Sinh từ khi mới sinh ra đã mang theo tấm lòng từ bi của Đức Phật dành cho chúng sinh. Khi mọi thần dân chứng kiến được cảnh ngài sinh ra, những căn bệnh nan y về mắt đã được chữa khỏi một cách thần kỳ. Quốc vương vô cùng mừng rỡ và lập tức đưa ngài về cung. Và từ đó cho đến tận ngày nay, Vương quốc Ấn Độ đầy thảm họa đã rất bình yên. Cuộc sống của người dân cũng trở nên ấm no hạnh phúc hơn. Và Đại sư Liên Hoa Sinh đã trở thành đức tin của vương quốc. Quốc vương cũng tin rằng đất nước mình thịnh vượng đều do đại sư Liên Hoa Sinh mang đến. Vì vậy đã tìm cho ngài một vị thầy quyền năng nhất, quyết tâm hướng ngài thành người kế tục tương lai. Nhưng đại sư là người không ham vinh hoa phú quý từ ngai vàng, chỉ luôn một lòng nghĩ cách trốn ra ngoài đi tu. Dù quốc vương không đồng ý, nhưng một ngày nọ, cơ hội cho ngài cũng đến. Đó là khi những kẻ phản bội trong vương quốc ganh ghét, bắt nhốt ngài vào ngục và sau đó chúng xuất ngài ra khỏi cung điện. Trong khi họ cảm thấy hả hê khi trừ được một mối nguy, thì hành trình tu hành vào truyền giáo của Đại sư Liên Hoa Sinh đã thật sự bắt đầu. Trong thế kỷ thứ 8, Đại sư Liên Hoa Sinh đã du hành khắp Ấn Độ trước khi được Đức vua Tây Tạng mời đến xứ này để ban giải giáo lý Phật giáo. Quyền năng huyền diệu của Đại sư chính là khí cụ chính yếu mà Đức vua dùng để sưu tập người dân Tây Tạng, rời xa những giáo lý sơ khai của các phù thủy ở xứ này – Đại sư Liên Hoa Sinh đã mang đến cho Tây Tạng những phương pháp thiền định cấp cao của Phật giáo Đại thừa Ấn Độ và sáng lập Ninh Mã Phái, còn được gọi là Cụ Phái hoặc Cổ Mật. Khi Đức vua Tây Tạng muốn xây dựng lại công trình tu viện trước đó đã bị trì hoãn bởi thiên tai, Đại sư Liên Hoa Sinh đã thọ trì bọn ma quỷ đã gây ra thiên tai, gọi tên và cảm hóa từng con quỷ. Khi kết thúc buổi lễ, Ngài đã thông báo cho Đức vua rằng việc xây dựng tu viện có thể bắt đầu – Ngày càng có nhiều người bắt đầu tin vào Phật giáo. Tu viện Samie ở Tây Tạng ngày nay cũng chính là được xây cho đại sư Liên Hoa Sinh vào thời điểm đó. Tấm lòng hướng Phật của ông đã khiến cho nhiều thế hệ tăng lữ về sau phải noi theo. Vì vậy, lời tiên tri mà ông để lại cũng dần thuyết phục suy nghĩ của những người sau này. Vậy, bí mật đằng sau lời tiên tri này là gì? Những lời tiên tri về kỷ nguyên phép thuật, thời mạt Pháp có đang dần trở thành sự thật. Ngài có dùng trí lực của mình để lại cho chúng ta cách vượt qua kiếp nạn này hay không? Hãy theo dõi tiếp theo video này để có câu trả lời. Địa khí cạn kiệt, kinh điển diệt vong, mặt Pháp đã đến. Theo truyền thuyết, trước khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn đã nhìn thấy dấu hiệu của thời đại huyền diệu. Ông nói rằng một khi thời gian đến, Phật giáo sẽ mất vai trò giác ngộ, xã hội sẽ bắt đầu hỗn loạn. Xã hội càng ngày càng ít người tử tế, bệnh tật và thảm họa xảy ra đều do con người gây nên con người sẽ phải tự chiêm nghiệm pháp của Đức Phật Thích Ca mà tự giải thoát và cứu lấy chính mình. Khi những con chim sắt bay trên bầu trời, những con ngựa sắt phi nước đại trên mặt đất, thời kỳ dòng Pháp tận diệt sẽ bắt đầu. Đó là lời tiên tri của ông về thời kỳ mặt Pháp. Khi thế giới bắt đầu có những bước tiến mới về khoa học kỹ thuật, ngày càng xuất hiện nhiều hơn những thứ hiện đại như máy bay mà trong dự ngôn miêu tả là những con chim sắt trên bầu trời và cả ô tô như những con ngựa trên mặt đất. Thật sự đến thời điểm hiện tại, khi tình hình dịch bệnh Covid toàn cầu đã xảy ra, thiên tai và nhiều đợt khủng hoảng lương thực thường xuyên xuất hiện là những bằng chứng cụ thể cho lời tiên tri của Đại sư Liên Hoa Sinh đang dần trở thành sự thật. Ngài ấy từng nói rằng, trong thời kỳ mặt Pháp, một người chỉ cần ngồi trước gương cũng có thể biết được tình hình thế giới. Nhưng mọi người sẽ dần trở nên vô trách nhiệm, vua không giống vua, tướng không giống tướng, cha không giống cha, con không giống con. Giữa vợ chồng sẽ có người thứ ba ra xuất hiện và vỡ hạnh phúc lứa đôi. Con cái bất hiếu đuổi cha mẹ ra khỏi nhà, anh em bất hòa vì tranh tài sản, đàn ông nghiện rượu chè và cờ bạc, ngay cả tượng Phật và dụng cụ hành lễ cũng bị biến thành hàng hóa để trục lợi. Mọi người đều bận rộn tìm mọi cách để kiếm thật nhiều tiền mà không dành thời gian để nhìn lại nhân quả. Lúc này, sự giác ngộ của Đức Phật dành cho chúng sanh bắt đầu suy tàn. Nhiều nhà sư vô tội bị vụ an và những kẻ xấu đội lốt nhà sư bắt đầu đưa chúng sanh vào cảnh lầm đường lạc lối. Cái ác bắt đầu hành hành khắp thế giới. Trong khi đó, những thảm họa tự nhiên và nhân tạo đang dần gia tăng, mặc dù chúng chưa đồng thời xảy ra. Lời tiên tri này dường như đang rất đúng với cuộc sống hiện tại của chúng ta. Vậy giải pháp mà Đại sư Liên Hòa Sinh để lại cho chúng ta là gì? Từ nghĩa đen của kinh sách, điều đầu tiên là phải loại bỏ tất cả những tội ác đang xảy ra ở khắp nơi. Và dưới ánh sáng của tranh pháp, đơn giản là không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tư lợi và không nói dối, thì con người có thể dần thoát khỏi bể khổ. Điều này vừa nghe có vẻ vô lý, nhưng nếu bình tâm suy nghĩ lại, nó có thể giúp chúng ta hiểu ra một số sự thật rằng nếu chúng ta tàn phá thiên nhiên, một ngày nào đó chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề do thiên tai, lũ lụt. Các vấn đề xã hội khác nhau cũng sẽ lần lượt xuất hiện. Con người sẽ dần bị hủy hoại bởi chính nền văn minh của mình. Nhưng xã hội ngày nay có quá nhiều cám dỗ. Có giữ được trái tim mình không mới là điều quan trọng nhất. Đạo đức của một người không phải là việc họ có đọc được Phật Pháp hay không, mà là họ có thực hành được trong cuộc sống ngày nay hay không. Đặc biệt, những người thuộc tầng lớp thượng lưu, họ sẽ có tham vọng cao hơn và thường chỉ quan tâm đến những lợi ích mà họ đạt được, mà rất ít khi nhìn nhận lại những gì họ có thể mất. Có một câu chuyện ngụ ngôn từng kể như thế này rất ít người biết về tiên tri chấn động của hai nhà sư lỗi lạc nhất trong lịch sử. Đã có những sự trùng hợp đáng kinh ngạc. Thiền sư Hoàng Bá đời nhà Đường từng có giao tình rất tốt với vị quan tên là Bùi Tú. Ngài từng làm bài thơ tiên đoán về quốc vận đại đường và vận mệnh thế giới sau này. Bài thơ số 4 trong số 7 bài thơ này được dịch ra là Vận may giống nhau nhưng số phận khác nhau. Cảnh đẹp miền Trung không phải cùng điện. Tạm biệt quân chín Nam ở phương Tây vừa đến Kim Xà Vân. Những người vừa mới đọc bài thơ này cũng giống như các bạn đang ngồi trước màn hình, hoàn toàn đặt một dấu chấm hỏi về những lời tiên đoán đằng sau đó. Nhưng nếu phân tích theo góc độ văn hóa, lời tiên tri này dự đoán cuối năm rồng, đầu năm rắn, thế giới sẽ mở ra một kỷ nguyên mới. Sự thống trị của phương Tây sẽ bị phá vỡ, tất cả những nỗ lực sẽ thành cho bụi. Đây có thể là cách giải thích tốt nhất cho lời tiên tri mà Thiền sư Hoàng Bá đã để lại cho hậu thế. Nhưng nếu thật sự trùng hợp thì những lời tiên tri của ngài Liên Hoa Sinh về thời mặt Pháp đã tới sẽ như thế nào? Một người nói về thời mặt Pháp sẽ đến, một vị lại nói về mặt Pháp cuối cùng sẽ qua. Nhưng trật tự thế giới mới nhất định sẽ thay đổi. Điểm tương đồng chính là các ngài đều khẳng định mọi tai họa rồi cũng sẽ qua nếu như chúng ta biết sửa chữa kịp thời. Điều này khiến con người cũng có vài phần tự tin để thoát khỏi kiếp nạn tận diệt loài người này. Tâm linh cuộc sống khuyên bạn